sập sình sập sình nhạc đóng đêm chưa có cho em nhiều đâu na na na na na na tôi đang thân tình như này để cho qua năm sau đám cưới đường tay đến ngày mùng hai có ai đi mẹ ơi em ở đâu anh mang trầu cao anh rước dâu luôn mai đây ta sang giàu qua xa to thật to đau muốn tâm đi đâu sẽ màn lòng yêu đương lắm ơn mong chỉ khi con chẳng chơi khi nữa ngày vẫn bên